Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 19 giờ 30 ngày 20 tháng 12 sẽ diễn ra trận đấu giữa Thái Lan gặp Brunei. Trong khuôn khổ AFF Cup 2022, Brunei có lợi thế khi trận ra quân đầu tiên được chơi tại sân nhà, nhưng đó cũng chưa đủ để giúp họ gây khó khăn trước đội tuyển đương kim vô địch AFF Cup. Nhưng phải công nhận sự nỗ lực của Brunei khi có mặt tại AFF Cup 22. Trước vòng loại, Brunei có chiến thắng trước Đông Timor với tỷ số 6-3 Mặc dù được đá trên sân nhà, nhưng đội Brunei lại chọn sân Malaysia làm sân nhà tại AFF Cup 2022. Trong môn bóng đá tại khu vực Đông Nam Á, Brunei chưa bao giờ được đánh giá cao. Nhưng việc phải đối đầu với đương kim vô địch Thái Lan ngay trận mở màn là một bất lợi lớn cho Brunei. Tuy nhiên, chủ nhà Brunei sẽ cố gắng hạn chế việc thủng lưới càng ít càng tốt và cố gắng giữ lại một điểm trên sân nhà. Đó sẽ là thành tích tốt nhất cho Brunei, nhưng điều đó không có thể xảy ra Bên cây xanh mặc dù Thái Lan năm nay thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình tham dự AFF Cup 2022 nhưng không vì vậy mà đánh giá thấp họ. Với trận gặp Brunei, Thái Lan sẽ không bỏ lỡ cơ hội có 3 điểm đầu tiên khi đối đầu với đội yếu nhất bảng. Họ sẽ có chiến thắng thật đậm để cải thiện hiệu số phụ trong trận giao hữu gần đây nhất của Thái Lan để làm nóng chuẩn bị bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2022 trước Đài Loan. Họ để thua với tỷ số 1-0 ở phút 72 Huấn luyện viên Bokin đang chờ vào những cụ binh để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2022. Tỷ số sẽ là 6-0 cho Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh và like nhấn chuông để xem video tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.